Chào mừng anh em đã đến với kênh Trịnh Tướng Bóng Đá cũng như à, fanpage soi kèo Trịnh Tướng và anh em nào mà uh, chưa có cái Facebook của mình thì anh em cứ gõ ở à, uh, kèo bóng Trịnh Tướng nó sẽ ra và mình sẽ uh, kết bạn với mình uh, để lại cái tin nhắn mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách uh, để uh, chúng ta chơi kèo một cách hiệu quả hơn so với anh em uh, báo ở ngoài qua thầu qua cò uh, thì cũng xin chúc mừng cho tất cả những anh em uh, ngày hôm qua thì chúng ta cũng hút được rất nhiều mã kèo và đặc biệt trong những cái vòng 18 này thì nói thẳng luôn là chúng ta hút full đấy, nói thẳng chúng ta hút full tất cả các mã kèo à, mình cũng đã lên phân tích và nhận định cho anh em à, cũng xin chia buồn cho tất cả những anh em nào thích à, đánh ngược à, và trong vòng bảng thì anh em đánh ngược thì anh em chắc chắn có thể thắng có thể thua nhưng mà anh em vào vòng này à, chắc mấy ngày hôm nay anh em đánh ngược thì anh em cũng xa bờ rất là nhiều rồi đấy đó là cũng xin chia buồn thôi còn tùy anh em đó là cái sở thích của anh em anh em à, chơi như thế nào thì là quyền quyết định của anh em đấy à, thắng thì mình chúc mừng à, gãy thì mình cũng chia buồn à, thì ngày hôm qua thì à, cái trận đấu à, hai cặp trận đấu thì anh em ăn được rất là nhiều mã kèo à, đặc biệt chúng ta ăn à, cái kèo ăn rung này ăn gốc này đấy rồi đặc biệt là anh em nhồi cái tỷ số một điều đấy còn trận Brazil à, thì chúng ta hút full à, anh em nằm Brazil à, anh em nằm tài hay anh em nằm Brazil chấp nửa trái trong cái hiệp 1 đấy anh em thấy chưa đấy thì à, hầu như là chúng ta hút full được chưa kể anh em trong nhóm anh em có thể ăn được những cái à, mã rung à, gốc à, thẻ à, tỷ số ở vân vân đấy và có nhiều anh em và trước khi à, mình nói với anh em rồi trước khi à, gần tới dẫn lăng có đội hình chính thức à, thì à, cái tỷ lệ kèo lên mới chuẩn à, qua à, cái việc mình phân tích cái chiến thực à, phân tích cái đội hình ra sân ở trong nhóm đấy ví dụ như là à, cái trận penalty mình cũng có phân tích uh, cho anh em đấy tại sao mình nói với anh em là mỗi cái trận đấu có đội hình ra sân thì chúng ta lên kèo nó dễ thì mình sẽ phân tích chiến thuật ở trong nhóm này anh em thấy chưa đấy mình sẽ phân tích chiến thuật ở trong uh, nhóm cái trận Nhật Bản với Croatia đó thì uh, anh em đánh xỉu này anh em đánh xỉu này đấy rồi anh em à, đánh rung đó qua hiệp 2 thì hút uh, cái mã rung của Nhật Bản với Croatia đấy rồi tiếp tục nữa uh, tới uh, đá penalty thì uh, mình lại uh, phân tích uh, cái à, thông số đấy phân tích các thông số của thủ môn đấy ví dụ như là thủ môn Croatia 10 trận thủng lưới 8 bàn 4 trận gần nhất giữ sạch lưới 3 bàn và chỉ thủng lưới một bàn thôi cho đó thủ môn Nhật thì 10 trận thủng lưới tới 18 bàn 4 trận gần nhất thủng lưới 4 bàn đó và cái các cầu thủ Nhật Bản thì đa số là cầu thủ trẻ cho nên áp lực và cái tâm lý cho nên sẽ mid bend rất là nhiều mình có dự đoán là mid ít nhất tầm khoảng hai quả luôn thì anh em vào cái xỉu bảy trái rưỡi đấy và anh em nằm Croatia chấp ben đó thì anh em cho nó phút thôi phút full luôn đúng không em đó đó là cái cách để chúng ta chơi à, còn anh em báo ngoài thì chắc chắn là nó khác đó anh em chơi gần bây giờ ông đặt có đội hình thì tỷ lệ kèo nó sẽ chuẩn nhất à, còn trận Brazil thì à, hút full rồi không nói rồi à, tiếp tục thì cái trận giữa Maroc và Tây Ban Nha mình cũng đã phân tích à, rồi anh em nào chưa xem anh em có thể à, lên YouTube gõ chỉnh tướng soi kèo thì nó sẽ ra cái video của mình à, ra cái kênh và anh em nhớ cho mình để lại cái đăng ký ấn chuông thông báo à, cũng như cái like à, để chúng ta nhận được những video mới hơn và tiếp theo cái trận đấu muộn nữa là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ đây là một cái cặp đấu cũng rất là nhiều duyên nợ anh em cầu nhớ ở trong khuôn khổ Nation League à, vào đợt trước thì Thụy Sĩ cũng đã đánh bại được Bồ Đào Nha đấy và rõ ràng hôm nay bước vào trận đấu này thì Thụy Sĩ vẫn có những cái sự tự tin nhất định trong khi đó Bồ Đào Nha cũng vậy tuy nhiên thì cái tỷ lệ kèo này à, anh em chơi mã nào được À, thì mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em anh em xem hết cái video à, để chúng ta có cái nhìn khách quan và điểm mạnh điểm yếu của mọi đội à, để chúng ta có thể vào kèo à, một cách hợp lý ok thì chúng ta đã biết à, Bồ Đào Nha có một cái chiến dịch World Cup cũng tương đối tốt và cũng như những cái đội đội bóng mạnh khác à, và họ ở cái lượt cuối họ chỉ cần một điểm thôi à, thì à, họ có thể đi tiếp rồi nhưng à, họ lại nhả cho Hàn Quốc à, nhả cho Hàn Quốc à, thắng tuy nhiên thì cũng thắng hay à, thua thì họ cũng được vào vòng trong ở ờ, nhưng mà họ loại được cái đối thủ rất là khó chịu à, ở năm 2018 chính Uruguay là người loại Bồ Đào Nha à, và năm nay thì Bồ Đào Nha quyết trả thù à, quyết trả thù à, biết biết Uruguay à, thắng à, được Ghana hai bàn rồi đấy thì à, nó nhả cho Hàn Quốc thắng 2-1 anh em thấy chưa và <clears throat> dù đây là một trận thất bại đầu tiên thì anh em thấy nhưng họ vẫn có cái ngôi đầu và vượt qua à, vòng trong và chỉ gặp à, một cái thụy sĩ mà thôi à, chỉ gặp một thụy sĩ né được những đội bóng mạnh đầu bảng đó và anh em để ý trong 2 trên 3 kỳ World Cup gần đây thì Bồ Đào Nha đều phải dừng chân từ vòng 18 đó ở năm 2014 thì còn phải dừng chân ở vòng đấu bảng luôn đó và anh em thấy là trước đó thì trước khi đối mặt với thụy sĩ thì à, à Bồ Đào Nha đang gặp một vài cái vấn đề ở trên hàng công đó là Ronaldo có biết chắc chắn có được ra sân hay không đó và Ronaldo ở uh, Ronaldo thì anh em biết rồi luôn luôn muốn uh, ra sân để thử sức và khát khao cống hiến à, nhưng cái ở giải đấu lần này thì uh, bỏ lỡ rất là nhiều cái cơ hội ngon ăn và thậm chí là nằm có cái tên trong cái đội hình uh, tệ nhất ở vòng bảng sau những cái sai lầm và đặc biệt là cái sai lầm dẫn đến bàn thua trong cái trận gặp Hàn Quốc đấy anh em có xem nên biết và Ờ, đặc biệt là huấn luyện viên ở Fernando Santos thì là một người rất là bảo thủ ở ờ, trong tay dù trong tay ông có một cái đội hình toàn sao nhưng cái sự thể hiện của uh, sự sắp xếp chiến thuật của Fernandez thì uh, Fernando Santos thì anh em thấy là còn khá là tù khá là tù tuy nhiên thì uh, ở cái phòng bảng thì chúng ta cũng không nói trước được điều gì có thể là đó là những cái chiến thuật của mỗi cái huấn luyện viên của ban uh, huấn luyện chứ không phải là mỗi, mỗi huấn luyện viên không đó có thể người ta giấu bài hoặc là ta à, còn những cái quân bài trong tay áo những chiến thuật người ta à, vào vòng trong ta mới bung hết đó thì nó lại khác đó ok nha và à, nhiều khi à, nhiều khi họ cũng muốn à, giữ sức cho những cái trụ cột ở à, trong à, những cái trận tiếp theo và hôm nay á, thì à, ra sân với cái đội hình thì à, không có Nuno Mendes này Otavio này Dalino đó, những cái cầu thủ đó đang gặp chấn thương ấy nhà và đặc biệt là các cầu thủ ở trong cái trận à, đấu với Hàn Quốc được nghỉ ngơi à, chắc chắn cũng à, sẽ đem lại nhiều cái thể lực hơn khi bước vào một cái trận đấu đầy thể lực và sức mạnh với Thụy Sĩ đó, anh em biết rồi và anh em để ý với Thụy Sĩ thì rõ ràng rõ ràng họ bước vào trận đấu hôm nay thì đã là một cái thành công rất là lớn rồi bởi vì anh em biết thụy sĩ thì xét về cái độ danh tiếng và cũng như à, những cái cầu thủ nổi bật giá trị chuyển nhượng thì nó sẽ không bằng à, so với Bồ Đào Nha à, nhưng mà anh em thấy là à, Bồ Đào Nha đặc biệt thị sĩ à, là không ngán Bồ Đào Nha và trong những trận gần đây anh em đặt đấy trong khuôn khổ này League thì cũng chính thị sĩ à, đã đánh bại Bồ Đào Nha à, đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 đấy và đánh bại cả Tây Ban Nha luôn trong khuôn khổ này League nhưng à, tuy nhiên thì đó là cái trận đấu trong cái giải đấu mà à, các đội bóng này nó không mặn mà và bồ, bồ đột nha thì cũng là đầu bảng rồi à, cho nên cũng không mặn mà nữa đó tuy nhiên thì đó là cũng là một cái tinh thần cũng như cái sự thể hiện rất là tốt của thị sĩ và bước vào vòng bảng này anh em thấy cái hàng thủ của thị sĩ chơi rất là hay à, rất là hay đặc biệt là trong trận đấu với brazil à, và cũng như ở à, trong trận thắng trước cameroon đó tuy nhiên thì cái hàng công của thị sĩ á, thì uh, mình thấy là cũng uh, khá là khá là tù nó ờ, khá là tù chẳng qua là Serbia cái hàng thủ của nó yếu thôi anh em hàng thủ nó yếu thôi đó, nhưng anh em thấy những cái gì mà uh, thụy sĩ thể hiện trong cái trận với Cameroon và Brazil thì chúng ta thấy uh, đội bóng này uh, không ghi được nhiều bàn thắng đó cái hàng công uh, không không tốt không có những cái tiền đạo nào giỏi chủ yếu là cái hàng tiền vệ và hàng phòng ngự thôi đấy trong khi đó bồ đầu nha bồ đầu nha thì công thủ cũng khá là ok nhưng mà đặc biệt á là hàng công và hàng công anh em sẽ xét về cái uh, cái phương diện uh, thực tế á, thì hàng công của Bồ Nha thì mình thấy là cũng yếu nói thẳng luôn là cũng yếu uh, mỗi ông Bruno Fernandes thôi và chắc chắn Thụy Sĩ sẽ biết cách để làm sao khóa chặt Bruno Fernandes giống như cái cách mà à, đội tuyển Nhật Bản khóa chặt được Luka Modric vậy anh em Đấy, khóa chặt được Luka Modric là giảm được khoảng 60% sức mạnh của đội tuyển Croatia rồi Đấy, ngày qua anh em thấy Luka Modric đã cũng tương đối tốt đó, nhưng mà à, thể hiện hơi nhạt nhọn tí thôi. Đó, thể hiện hơi nhạt tí. Đấy, cho nên chắc chắn hôm nay thị sĩ phải cử người à, bắt được Bruno Fernandes đó và chắc chắn à, nếu mà không có Bruno Fernandes thì cái à, sự liên lạc giữa cái tuyến à, tuyến giữa và tuyến trên ở đó là cầu nối trung gian là rất là khó nha ở Bruno Fernandes giống như Neymar anh em à, giống như Neymar anh em thấy cái trận Thụy Sĩ đá Brazil nó không có Neymar thì thì không có cầu thủ làm bóng đấy, không có những cái đường kiến tạo nó sáng đó cho các cầu thủ tiến trên thì cái trận ngày qua Neymar về vào cái anh em thấy đá nét kinh khủng luôn đá lên bóng cái mỗi đường lên bóng đều qua chân Neymar hết và chỉ cần Neymar có bóng thôi là cái hàng phòng ngự của Hàn Quốc báo động rồi đấy cho nên chắc chắn sẽ cử người kèm chặt Bruno Fernandes có thể là Granit đấy hoặc là Romeo Fowler đây là một cái bộ đôi tiền vệ trung tâm thuộc, thuộc thuộc hàng chất lượng hàng đầu châu Âu không thua kém về cái bộ đôi uh, Ruben Neves hay là các Van Hồ đấy nhiều khi nhỉnh hơn anh em nhỉnh hơn à ông Danis đá cho cho Arsenal đang đá rất là hay nha đấy là trụ cột của Arsenal luôn đấy trong khi đó Bernardo Silva chỉ thường là một cái tiền uh, vệ cánh khi đá ở Man City thôi đấy thường là một cái tiền vệ cánh thôi đó cho nên á quan trọng là trong Ruben Neves này nè ấy có thắng được Nanis Saka cũng như bộ đôi này hay không thì cũng rất là khó ở bởi vì Yuji nữa thì cái hàng tiền vệ của Thụy Sĩ đá rất là chắc à, đá rất là chắc đó, anh em thấy và Thụy Sĩ cũng là khá là khá là hiểu Bồ Đào Nha bởi vì à, họ cũng từng thắng Bồ Đào Nha rất là nhiều lần rồi đó và Thụy Sĩ á, thì đến với World Cup lần này thì đa số ở trong quá khứ thì họ chưa bao giờ thắng 3 trận trong cùng một vòng chung kết World Cup luôn thắng hòa thua ở chưa thắng ba trận được bao giờ đó, nhưng đây là một cái trận đấu mà khả năng thị sĩ cũng có thể chiến thắng được đó và cơ hội để thị sĩ làm nên bất ngờ là à, khả quan bởi vì à, những cái trụ cột của thị sĩ như Granit Saka và à, Ray Emuro đều đã thể hiện rất là tốt ở cái à, World Cup năm nay và vấn đề là Bồ Đào Nha cũng không phải là một cái bộ bóng có cái sức mạnh toàn diện Đấy cái sức mạnh của đầu nha nó thẳng là ừ, nhiều anh em nhận xét đó là đội hình mạnh rồi kia nhưng mà anh em thấy là uh, Ronaldo, Giao ờ, Felix uh, nó thể hiện chưa tốt trong mùa giải năm nay đó và cái sự đồng đều nó không có trong khi đó uh, Bồ Đào Nha chưa gặp những cái đội bóng mà à, nó quá mạnh ở trong cái bảng đấu này ở Ghana thì cái hàng thủ rất là yếu rồi trong khi đó Uruguay thì cái phong độ không thực, thực sự tốt thì Hàn Quốc thì chưa cùng đẳng cấp đấy chưa gặp những cái đối thủ cứng cựa ví dụ như là Brazil hay là ừ, à, hay là pháp hay là là tây ban nha đấy à, hoặc là ít nhất là hoặc thụy sĩ đấy thì bồ anh em chưa thấy cái điểm yếu của bồ đồ nha à, nhưng mà anh em phải nhìn tổng quan đấy cái hàng công của bồ đồ nha à, ra philip với ronaldo hôm giờ thể hiện pháp thực sự tốt nè hàng tiền vệ thì ba ông này được sofa chấm điểm rất là thấp ở chấm điểm còn thua cả Ranis Saka nữa đúng không anh em đó thì chắc chắn Bồ Đào Nha sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trước Thụy Sĩ giống như cái cách mà Croatia gặp khó khăn với Nhật Bản vậy nè đó và Thụy Sĩ thường là đội bóng mà bị xếp ở chiếu dưới họ lại đá rất là hay đó và Bồ Đào Nha thì khi mà gặp những cái đội bóng mà thủ thì họ thường họ thường mất cái cái cái ờ, không biết cái cách áp đặt vào lối chơi đá đôi công Bồ Đào Nha là ok đấy anh em thấy đá đôi công Bồ Đào Nha ví dụ Uruguay này ở ví dụ Ghana thì Bồ Đào Nha rất là dễ dàng ở Hàn Quốc thì trận cuối cũng phải đá đội công luôn đó thì thì ờ, nó nhã nhưng mà gặp những đối thủ phòng ngự đó thì cái cái khả năng của Bruno Fernandes đó là Bruno hay bị tâm lý anh em đấy Bruno tâm lý nó không ổn định đấy nhiều trận mà căng cứng là Bruno đá không được luôn đó ok thì ờ, đó, cái, đó là cái điểm yếu của Bồ Đào Nha đó. và chắc chắn hôm nay thị sĩ sẽ khai thác được cái vị trí đặc biệt là Bruno Fernandes ok nha đó và à, do đó thì anh em thấy khả năng mình tin là khả năng thụy sĩ à, thụy sĩ có thể cầm hòa à, được bồ đồ nha cũng không chừng và dự đoán có thể là biết đâu trong 90 phút này à, là sẽ là chuyển sang hiệp phụ và đá đá ben nữa anh em đúng không đó thì chúng ta không nói trước được điều gì bởi vì trong bóng đá nó có nhiều cái để chúng ta nói lắm đó, chúng không phải là dự dự đoán vậy là có thể đúng đâu đúng không đó, nhưng mà À, theo cái quan điểm cá nhân của mình thì Thụy Sĩ à, có thể làm nên chuyện ở cái trận đấu này cho dù Bồ Đào Nha à, có những cái trận thắng rất là hay trước vòng bảng nhưng cái đó cũng chưa thể hiện được điều gì đúng không ok nha anh em đó ờ, đó là cái phân tích của mình còn cái tỷ lệ kèo cái tỷ lệ kèo thì hiện tại thì nhà cái đang niêm yết mức Bồ Đào Nha tỷ lệ chấp nửa trái à, trong khi đó kèo tổng tổng số bàn thắng tổng số bàn thắng thì hai trái 25 mươi đấy thì à, mình tin cái trận đấu này thì nó không nhiều bàn thắng đó không nhiều bàn thắng và kèo này á đó, và cái à, tỷ lệ này thì có thể dưới dưới mốc hai trái 25 đấy dưới mốc hai trái 25 đấy ok nha à, và anh em nên cái chơi kèo này thì em nên dặn cái tỷ số 2112 đó 21212 là ok nhất đó, hoặc là 22 cũng được đó nhưng mà mình tin đó là ờ, trận này cao lắm là tầm khoảng 3 bàn thôi anh em đó còn bình thường làm tầm khoảng à, tầm khoảng một điều thôi một điều hoặc là 1001 thôi nó thẳng luôn đấy chứ không thể nào mà bộ đội Nha mà thắng thị sĩ cách biệt tầm khoảng 340 nó thẳng là không có đúng không anh em đó thị sĩ ở năm nay không phải là thị sĩ ở trong cái giải này Nation League hoặc là những cái giải giao hữu đúng không anh em đấy và ờ, đó là cái ờ, phân tích và nhận định của mình còn cái kèo chấp này hiện tại thì mình thấy là cũng khá là cao và có khả năng nó có khả năng nó giảm còn về 1 phần tư à, giống như cái kèo mà của à, Croatia chấp Nhật Bản đấy giống như vậy thì kèo này á là mình thấy là à, biết rất nhiều anh em có thể nằm bộ đồ nha nhưng á quan điểm của mình á mình không đánh cái kèo này gần tới giờ ông lăng có đề chính thức mình sẽ chốt kèo lại một lần nữa đó mình sẽ phân tích chiến thuật để cho anh em chơi và chúng ta đánh uh, chúng ta um, chơi à, chúng ta chơi những cái mặt tỷ số này góc này thẻ này chúng ta rung Ờ, xem thế trận đá như nào nó an toàn giống như trận Nhật Bản với Croatia ngày qua thì anh em ờ, cũng ờ, húp được cái rung ở trong cái hiệp 2 đấy rồi húp được cái uh, ben đó vân vân đó thì đó là cái cách chơi an toàn hiệu quả so với anh em báo qua thầu qua cò đấy thì vậy thôi thì à, <clears throat> đó là cái phân tích và nhận định về cái trận đấu giữa bồ và đầu nha và thụy sĩ và anh em nhớ thấy nếu thấy hay anh em nhớ để lên cho mình cái like cái đăng ký kênh À, và ấn chuông thông báo à, để nhận được những cái video mới nhất à, còn đâu anh em nào mà đang xa bờ hoặc là chưa có phương pháp hiệu quả thì anh em nên nghiên cứu lại cái cách chơi cho nó phù hợp thì chúng ta về lâu về dài chúng ta mới có lãi được chơi bóng là không tính trên một trận mà chúng ta phải tính trên đường dài tỷ lệ kèo ta húp nhiều thì chúng ta lại đó vậy thôi ok xin chào và hẹn lại anh em vào những video sau à, và xe, à, sau khi xem xong anh em nhớ đừng quên bình luận ở bên dưới Bồ Đào Nha có thắng được thị Sĩ hay không và cách biệt tầm khoảng bao nhiêu bàn thắng và tỷ số bao nhiêu nên để là cái dự đoán à, để mình có động lực mình lên được à, những à, mình lên được những video chất lượng hơn à, sau này cho anh em à, để chúng ta à, cùng nhau chinh chiến ở trong những cái giải đấu khác Ok video của mình cũng xin được kết thúc tại đây hẹn lại anh em vào những video sau xin chào anh em